Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là tập cuối cùng của mùa 1 và bọn mình sẽ có một chút thay đổi là thay vì Hằng là người host thì hôm nay mình sẽ có một gương mặt mới đấy là bạn Kiều Kiều sẽ là người host của tập hôm nay và Hằng sẽ là người trả lời các câu hỏi do Kiều đặt ra. Rất là hy vọng mọi người sẽ có một khoảng thời gian thú vị cho tập cuối cùng trước khi mình kết thúc mùa 1 của Du học chữa lành. Ừ, em cảm ơn chị Hằng đã giới thiệu. À, hello mọi người, mình là Thanh Kiều. Hiện mình đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và rất vui vì có thể được gặp gỡ các bạn trong podcast của chị Hằng podcast du học tiếng Anh. Ừ. Chị rất là run đấy, tại vì tập này chị là người được được phỏng vấn đấy, nên là sẽ chờ xem là Kiều sẽ hỏi những cái gì nhá. <laughs> cứ thoải mái, cứ bắt đầu đi. Hôm nay, nếu mà mọi người đang ở trong cái podcast này, thì mọi người sẽ được chứng kiến một cái sự đổi vai. Hôm nay chị Hằng sẽ không phải là người đặt câu hỏi làm khó khách mời nữa, mà sẽ là mình hay các bạn đặt câu hỏi đến host của những tập du học chữa lành mà các bạn đã lắng nghe trong suốt một thời gian khá dài. Chắc là em sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi khá là quen thuộc với mọi người cũng như là chị đi. Là buổi sáng của chị ở nước ngoài có gì khác so với buổi sáng ở Việt Nam? Ừ, rồi. À, rất là cảm ơn câu hỏi của Kiều. Thì uh, Chắc là hồi ở Việt Nam thì chị chị ở miền Bắc nên là chị rất thích ăn thích ăn bánh cuốn. Cực kỳ thích ăn bánh cuốn là món khoái khẩu của chị. Rồi là chị có ăn có cà phở này, buổi sáng thì đi học thì mình hay ăn xôi, có rất là nhiều loại xôi tại vì ở nhà chị thì bình thường buổi sáng tầm 6 giờ thì sẽ có một cái bà bán xôi bà ấy đạp xe đạp bà ấy chạy qua chạy qua nhà hay là mẹ chị luôn <laughs> dậy sớm nhất rồi mẹ sẽ mua những cái đồ ăn đấy rồi để trước ở trong phòng khách khi nào chị dậy thì chị ăn rồi sau đấy chị đi học mà đến cái thời mà sinh viên thì chị phải tự đi mua đồ ăn sáng và phải phải phải chủ động hơn lúc đấy mẹ không ở bên cạnh nữa và sang đến Đức thì phải nói thật là cái tháng đầu tiên chị cực kỳ stress và chị kiểu cảm thấy là ui chị rất là ghét cái đất nước này luôn đấy <laughs> bởi vì đồ ăn của nó rất là chán chị chỉ chị chỉ ăn được mỗi là có mỗi bánh mì và kiểu mình coi những cái thịt rồi có những cái bơ ở nhà chị không bao giờ ăn bơ với cả phô mai cả vì chị thấy nó rất là ngậy nó rất là béo ấy rồi sang lại cứ phải tập ăn dần buổi sáng lại thay đổi ăn bánh mì khô mà ngày xưa hồi đấy còn không có cái máy toast không có cái máy nướng bánh mì ấy nói chung là ăn rất là chán thế xong rồi chị cũng có một thời gian chị ở bên tây ban nha nữa thì ở đức và tây ban nha thì hầu như là chỉ ăn sáng với bánh mì thôi và hoặc cùng lắm là mình có cái hạt yến mạch xong rồi đổ sữa vào ấy thì rất là chán và buổi sáng chị cảm thấy là không hứng khởi lắm nhưng mà có một cái đợt chị ở bên mỹ sẽ ở bên Mỹ khoảng 3 ba bốn tháng gì đấy thì cái bữa sáng ở Mỹ chị cảm giác chị thích hơn đấy bởi vì là nó có đồ ăn nóng nó có trứng này nó có thịt sông khói nó có cả hoa quả trái cây ấy thì mình có thể ăn được nhiều thứ hơn ấy và chị thấy thích cái đồ ăn sáng của Mỹ hơn là đồ ăn sáng của Đức và Tây Ban Nha nhưng mà nói chung là vẫn nhớ đồ Việt Nam lắm <laughs> vậy là chị Hằng cũng um, có khá khá trải nghiệm về buổi sáng ở các nước khác nhau nhưng mà um, chắc là quay trở lại một xíu lý do vì sao mà chị lại chọn Đức là nơi du học và làm việc lâu dài vậy chị. Ồ, oh, thật ra chị nghĩ là chị không chọn nước Đức mà nước Đức chọn chị. Có nghĩa là từ ngày xưa chị đã ấp ủ cái dự định đi du học từ lâu lắm rồi. Chị nghĩ là từ tiểu học là chị đã muốn đi du học Tại vì nhà chị có các gì cũng được đi châu Âu, đi Anh, đi Pháp. rất là thích cái chuyện đấy và chị chị luôn muốn khám phá thế giới bởi vì chị nghĩ là có rất là nhiều phần của thế giới mà chị chưa được biết thì từ hồi cấp 2 là chị bắt đầu chị nghĩ là à hay là chị đều đi chị muốn đi du học thì chị muốn đi sinh này tại vì nó rất là gần với châu Á và chị nghĩ là đi sinh nó không có đắt đấy đó thì chị quyết định là chị cũng xem hồ sơ đi sinh xong cuối cùng là bố mẹ chị kêu là nhà mình không có tiền không có điều kiện để đi đâu hay chị lại học tiếp hết cấp 3 với kiểu với cái mong muốn rất là mong muốn dữ dội được đi du học xong rồi là đến chị học hết cả đại học chị vẫn chưa đi du học và chị nghĩ là cái hồi đấy là chị học thì học bằng tiếng Anh thì chị nghĩ là chị sẽ đi những nước như kiểu là Mỹ hay là Sinh hay là Úc hay là Canada các thứ thì mình sẽ nói tiếng Anh ấy nhưng mà khi mà xem lại cái điều kiện kinh tế của gia đình thì thật sự là không không thể chi trả được cho những cái nước như vậy mà để xin học bổng thì chị nghĩ là cũng cũng rất là khó mặc dù chị cũng đã rất là cố gắng điểm trên trường của chị không phải thấp nhưng mà rất là khó để có được học bổng bởi mình còn phải cạnh tranh với nhiều người khác ấy đấy thế là chị cứ chị cứ nộp hồ sơ các nước như là chị còn có đi học cả tiếng pháp nữa tại vì chị nghĩ là nước pháp cũng là một cái nước mà được miễn học phí tại vì chị chỉ tìm cái nước mà chị không phải chi trả học phí thôi và còn những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày thì bố mẹ và gia đình chị có thể hỗ trợ chị cũng có đi học tiếng pháp được đâu 2 năm chị cũng nộp hồ sơ đi pháp nhưng mà chị thấy có vẻ là không không không khả thi lắm với cả đi pháp thì mọi người hay nói là pháp thì sẽ học về những cái như là kiến trúc hay là thiết kế thời trang hay là thiết kế đồ họa rồi những cái thứ liên quan đến nghệ thuật đó còn chị thì học thuần về marketing về về kinh tế nên là chị phải chọn một nước khác chị cứ nộp hồ sơ à, hồi hồi đấy là chị đang đi làm nhưng mà chị thấy chán quá chán cái công việc chị quá thế xong rồi chị quyết tâm là thôi lần này chị phải chị phải đi du học bằng được cái lúc đấy là cũng ờ, rất quyết tâm chị đi du học bằng được và chị quyết định là chị đi ra trung tâm du học thì ra trung tâm du học mọi người nói là hình như là phải đóng 4 50 triệu gì ấy mà lúc đấy chị nghĩ là u chị làm gì có tiền làm gì có tiền nhiều thế em biết chị làm đâu chị bán xe máy chị bán một cái xe máy lít của chị đi và lúc đấy thì uh, chị quyết tâm lắm rồi em hiểu không có nghĩa là chị chị bán xe và chị nói với bố mẹ chị là bây giờ chị rất muốn đi du học nhưng mà lúc đấy chị vẫn đang đi làm ở một cái công ty ngày xưa chị làm thì lúc đấy chị bán xe máy đi để chị lấy cái tiền đấy chị đặt vào trung tâm học để chị đặt cọc sau sau đấy thì chị đi xe đạp và đi xe buýt đi học cái lúc đấy là một cái cảm giác mà kiểu chị cảm thấy như kiểu là mọi người đang phát triển đi lên ấy bạn chị nó đi SH rồi có những đứa có thể mua ô tô rồi rồi thế bắt đầu mình đi một cái xe đạp lóc cóc đi làm hồi rồi là đi rồi đi xe buýt các thứ không còn là dồn hết tâm <laughs> sức vào <laughs> bán cả xe máy đi thì em phải biết là <laughs> như nào thế xong sau đấy thì là chị cứ đi học đi học rồi là vừa đi làm vừa đi học thêm IELTS rồi vừa làm việc với cả bên trung tâm du học để mà mình tìm trường thì xong rồi cuối cùng là chị bị trượt mất một năm đầu tiên là chị nộp hồ sơ nhưng mà không trường nào ở Đức nhận chị cả. Xong rồi chị chờ một năm tiếp theo thì cái năm tiếp theo là cái năm rất là căng thẳng đối với chị bởi vì là cả gia đình chị phản đối. Không một ai muốn chị đi du học cả, mọi người kêu là lúc đấy thì chị hai hai hai ba tuổi gì đấy. Mà người bảo là thôi bây giờ ở Việt Nam đi lớn như thế này rồi còn đi làm gì rồi <laughs> kêu là già như này đi làm gì ở Việt Nam lấy chồng sinh con rồi là có gia đình đi ấy nhưng mà bằng một sức mạnh nào đấy nội tại bên trong mà chị đã nói bản thân là không chị phải đi bằng được ấy và chị phải rất là cố gắng trong cái một năm mà bị trượt ấy là chị rất là căng thẳng chị tự nói bản thân mình là bây giờ chị sẽ đặt một ván cược nếu như mà trong vòng 6 tháng nữa chị không đi du học được thì thì thì chị sẽ ở Việt Nam còn nếu mà đi được thì sẽ là rất là tốt đấy thế là chị cứ kiên trì chị nộp tiếp và đến cái kỳ tiếp theo thì chị được hai trường nhận rồi cuối cùng chị chọn một trường và cái trường đấy nó nó nó ở bên Đức ấy đấy thì chị thì chị quyết tâm là chị đi rất là may là trường đấy học phí cực kỳ thấp chị nhớ là chị đóng học phí chẳng phải học phí đâu chị đóng những cái tiền như kiểu tài liệu các thứ ấy chị đóng là 42 euro một kỳ có nghĩa là khoảng một triệu một triệu mốt gì đấy tiền Việt Nam <laughs> chị thấy là còn rẻ hơn học đại học Việt Nam ấy đấy là đấy là tất cả cái gì chị phải đóng trong <laughs> một kỳ học còn lại thì chị bắt đầu tự đi làm và bắt đầu trang trải cuộc sống thì đấy là cái lý do mà vì sao mà mà mà nước Đức chọn chị lúc đấy chị sẽ nghĩ là chị chỉ muốn đi bằng được ra khỏi Việt Nam thôi đi đâu cũng được và chị cứ nộp hồ sơ hết thì cuối cùng là Đức Đức Đức Đức đã chọn chị vậy là hành trình đi du học cũng không phải là nó bắt đầu dễ dàng đối với chị, đúng không chị? Ừm. Ừm. Chắc là em cũng hơi tò mò về quyết tâm du học ở một cái độ tuổi mà chị nói là xung quanh bạn bè đã bắt đầu có công việc hơi ổn định, mọi người có những thay đổi về cuộc sống, thì mình lại chọn là mình chọn là mình tích lũy và chờ đợi một hành trình mới. thì em thắc mắc là cái quyết tâm đến từ những cái gì chị ví dụ như chị có đề cập là chị có uh, cô bác hay là người thân đã từng sống ở nước ngoài nè nhưng mà em nghĩ đó không phải là động lực mà chỉ là một cái gì đó để mà mình tham chiếu thôi vậy thì um, cái động lực sâu bên trong chị là gì để mà chị có thể bắt đầu chuẩn bị đi du học và chờ đợi nó 2 năm để mà đặt chân sang Đức vậy chị Ừm. Đây là một cái câu hỏi rất là hay, tại vì chị cũng luôn tự hỏi bản thân chị là cái động lực gì ấy. Và trong cuộc sống thì chị chị thường hay nói với bản thân chị một cái câu là "Đường dài mình biết ngựa hay." Có thể thời điểm hiện tại các bạn của chị giỏi hơn chị, thành công hơn chị, nhưng mà chưa ai biết là tương lai như thế nào. Và chị thấy cái quan trọng nhất là chị cố gắng nỗ lực ấy, còn cái lý do mà vì sao chị lựa chọn đi nước ngoài thứ nhất là chị có một một một số chuyện cá nhân mà chị cảm thấy là chị không muốn tiếp tục cái cuộc sống của chị ở Việt Nam với thứ hai là chị có làm việc rất nhiều với cả các bạn học sinh sinh viên ở Việt Nam ấy và chị cá nhân chị thôi chị không thích cái nền giáo dục của Việt Nam chị không thích cái sự áp lực của gia đình xã hội nhà trường và bố mẹ lên con cái chị rất là yêu trẻ con và chị làm việc nhiều về mặt tâm lý chị thấy có rất là nhiều các bạn cấp 2, cấp 3 bắt đầu có cái trào lưu mà không hẳn là trào lưu nhưng mà bắt đầu có cái xu hướng là các bạn đấy xem xem mạng xã hội rất là nhiều và bắt đầu có những cái như kiểu là rạch chân rạch tay mỗi khi mà các bạn cảm thấy là rất là stress ấy rồi là các bạn đấy có ý thức và có hành động cho cái chuyện tự tử thì chị bảo là tại sao cần lại phải thành công trong khi phải đánh đổi rất là nhiều thứ về con cái như thế mà chị gặp cái bạn học viên như thế đến với chị chị cảm thấy chị cảm rất là đau lòng ấy bởi vì là tại sao mọi người lại lại phải ép con đi học đến mức độ như vậy mà bố mẹ của các bạn ấy đều là những người rất là thành công cũng là bác sĩ kỹ sư nhà giáo rất là nhiều người thành công thậm chí có cả nhiều người nổi tiếng ấy thì chị chị không muốn con chị lớn lên trong một cái nền giáo dục như thế nên là chị quyết định đi và đấy là cái đấy là cái lý do của chị nhiều khi chị đi vì thế hệ thứ hai ấy đương nhiên là cũng có có vì bản thân chị bởi vì chị muốn có những cái thứ mới chị muốn được làm lại có một cái cuộc sống mới ở một nơi khác và có cái yếu tố nữa khi mà chị mỗi khi mà chị có ý định rời bỏ đất nước này ạ thì ờ, cái lý do mà gọi là kim chỉ nam của chị mỗi lần mà chị cảm thấy mệt mỏi ấy, là chị bảo là chị phải đấu tranh cho cả bản thân chị và cả cho thế hệ tiếp theo của chị nữa là chị muốn con chị nó được lớn lên trong một cái môi trường mà nó được xã hội công nhận và nó không phải chịu quá nhiều áp lực đồng trang lứa hay là cái chuyện so sánh con phải thành công con phải là ông a bà b ấy mà chỉ đơn giản là chị muốn nó được có một cái tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình bên mọi người và được vui chơi thôi đấy thì đấy là cái kim chỉ nam mà chị nhớ khi chị nghĩ chị suy nghĩ hơi bị già ấy <laughs> lúc đấy chị tầm 21 22 tuổi nhưng mà chị đã suy nghĩ cho thế hệ tương lai ấy mọi người luôn nói là chị bị suy nghĩ rất già nhưng mà biết làm sao được mình đã có cái suy nghĩ đấy từ bé rồi em nghĩ là suy nghĩ mà kiểu như là suy nghĩ xa hơn một xíu về tương lai là một đặc trưng rất là đặc trưng ở những người trong thế hệ 9X như chị. Ừ. Còn các bạn Gen Z bây giờ thì à, các bạn đó sẽ hơi có những mục tiêu ngắn hạn để đạt được mục tiêu dài hạn hơn là việc plan cho mình một cái kế hoạch nó dài thí dụ như chị là mình có thể suy nghĩ uh, đến thế hệ thứ hai được hưởng một nền giáo dục tốt hơn thoải mái phóng khoáng hơn hơn như ở nước ngoài có thể mọi người uh, đã biết hoặc là chưa biết nhưng mà em thì em có đọc một cái blog của chị chị về chị về cây bơ em rất là thích um, cái nội dung khi mà chị miêu tả về quyết tâm của chị gắn liền với cây bơ um, thì nó cũng nhắc đến cái khoảng thời gian mấy tháng mà chị chuẩn bị để chị đi du học. Ờ, em cũng mong là chị có thể chia sẻ câu chuyện ấy với mọi người. Ờ. <laughs> Nói đến cái chuyện đi cây bơ thì đấy, cái chị nói là cái có một cái năm mà chị bị trượt đi Đức ấy. Thì cái lúc đấy là chị rất là bế tắc, thì lúc đấy là chị đã bán xe máy rồi không còn một cái gì <laughs> gọi là không còn phương tiện thì không thể mua một cái xe máy nữa chị phải đi xin lại một cái xe đạp cũ từ ngày xưa mà chị cho một cái một một cái đứa cháu ở nhà chị nhưng mà bây giờ nó không đi nữa đến đây chị xin lại chị đi thì lúc đấy ở chị cảm thấy giống như kiểu chị là một người thua cuộc cái hiểu không xong rồi tất cả mọi người anh em bạn bè thôi đừng có đi nữa đừng có mơ mộng hão huyền mình phải biết mình là ai mình phải biết mình như thế nào nhưng mà thực sự chị nghĩ là chẳng có ai biết chị là ai ngoài bản thân chị cả ấy thì um, lúc đấy là chị chị rất là căng thẳng và chị chị mới nói chị đặt chị đặt một ván cược thì chị trồng chị quyết định là chị trồng một cái một một cái hạt bơ chị ăn xong một cái quả bơ á lúc đó chị nghĩ trong đầu chị chị bảo bây giờ là phải bơ đi mà sống chị phải bơ đi mà sống <laughs> để tiếp tục thực hiện cái ước mơ của chị thế là nó có cái nó có cái hint đấy lúc đó chị ăn một quả bơ thì chị bảo thôi bây giờ chị sẽ lấy cái hạt bơ này chị sẽ trồng nếu như mà cái cái hạt bơ này nó thành một cái cây bơ ấy nghĩa là chị có thể đi Đức thành công <laughs> còn nếu mà cái cây bơ này nó chết á <laughs> là chị sẽ ở Việt Nam thế là cái đợt đấy em phải biết là ờ, cái hồ đấy là chị đã chị đã trượt hết tất cả các thể loại rồi nhá chị trượt từ IELTS đến trượt đi Đức trượt cả các trường xong rồi chị cũng nghỉ việc để chị tìm công việc khác thì mỗi lần như thế là chị lại phải chuyển nhà chị phải đi từ nhà chị nhà người quen này đến nhà người quen kia thì lúc đấy chị lúc đấy chị thấy cuộc sống chị kiểu tạm bỡ thôi ấy. chị không có một cây, chị không có một cái nơi gì nào đấy rất là cụ thể chồng cái bô từ lúc chị ở nhà cậu chị chị ở cùng phòng với cả người giúp việc của cậu chị đấy có nghĩa là nhà có hai cái giường bé bé chị bên người giúp việc ở bên <laughs> đấy, em em phải biết là chị cảm thấy là cuộc sống này nó nó rất là mong manh ấy nhưng mà thôi chị cứ tiếp tục nhắc bản thân là bơ đi mà sống chị cứ cứ kiên trì mỗi ngày chị nói với cái cây bơ đấy là bây giờ tao sẽ chỉ còn niềm tin là mỗi mày thôi nếu như mà mày <laughs> mày lớn <laughs> thì tao sẽ đi đức còn nếu mà mày chết thì tao sẽ không có được kiểu chị chị tự nói với với cây bơ đấy luôn thế chắc là bằng một cái tín hiệu đấy của vũ trụ thế là cây bơ nó rất là lớn và hiện tại thì ờ, nó đang ở vườn nhà bà chị rồi hôm trước chị về chị về chơi về Việt Nam chơi thì chị thấy cây bơ này nó nó đã rất là cao rồi nó được hơn 5 năm rồi mà nó vẫn chưa chết <laughs> chứng tỏ chị vẫn có khả năng sống tiếp ở Đức <laughs> thì đấy đấy là một chút câu chuyện về cây bơ của chị nhưng mà chị có nghĩ là uh, em thì em có cơ hội làm việc và tiếp xúc với chị cũng nhiều nên em nghĩ là nếu mà cây bơ có chết thì chị cũng đi thôi ừ, chị có nghĩ vậy không <laughs> nếu quay lại khoảng thời gian đó đi đánh cuộc thêm 6 tháng nữa mà um, nếu chị vẫn tiếp tục trượt thì chị có nghĩ là chị sẽ dừng lại và có một cuộc sống khác ở Việt Nam không? Chị đã từng nghĩ về cái cái câu hỏi này của em và đây là một câu hỏi rất là hay. Chị nghĩ là nếu cái cây bơ này chết ấy, thì khả năng là thời điểm đấy chị sẽ ở Việt Nam nhưng mà chị không phải là ở Việt Nam mãi mãi, hiểu không? Có nghĩa là chỉ chỉ gọi là tạm dừng thôi. Tại vì đấy là một cái năm mà rất là căng thẳng đối với chị. Cái năm đấy là ông nội chị ở trong bệnh viện, chị phải vào viện chăm ông này. Rồi là bố mẹ thì không có tiền, bố mẹ chị nói thẳng luôn là nếu mà muốn đi, chị phải tự tìm tiền. Bố mẹ chị sẽ không cho bất kỳ một cái gì cả và chị nghĩ là, ồ xong rồi, kiểu, tất cả mọi người có rất là nhiều cái thứ áp lực mà nó vô hình, mặc dù chị biết là chị là một người có cá tính rất là mạnh. Nhưng mà nhiều khi mình phải nhìn vào thực tế ấy, rồi là mình có đủ khả năng không, xe máy thì chị cũng đã bán rồi, lúc đấy, kiểu, bạn bè nói chuyện với mình, chị chị chị cảm thấy rất là chạnh lòng cái thời điểm đấy và chị nghĩ là nếu như mà chị trượt thì khả năng là chị sẽ thì thì thì chị sẽ thôi tại vì kiểu nhiều khi mình thử đến lần thứ hai mà trong cái quá trình nộp hồ sơ nó nó rất là căng thẳng kiểu mình không biết tương lai mình sẽ đi về đâu ấy thì hồi lúc đấy mình cứ mình cứ tạm tin là bản thân thôi chị vẫn luôn phải tự nói bản thân là cố gắng lên thà mình cố gắng mà mình thất bại còn hơn là mình chưa từng bắt đầu đấy là đấy là cái cái cái suy nghĩ của chị chị nói là kể cả chị chuột đi chị ở Việt Nam đi thì sau này sẽ không phải hối hận bởi vì là chị chị đã chưa cố gắng hết mình tất nhiên là có những khoảng thời gian chị cảm thấy là chị chưa làm hết sức chị nhưng mà nó cũng nó cũng đã rất là nhiều cái sự đấu tranh nội tâm rồi và chị là một người có tham vọng rất là lớn trong cuộc sống nhưng mà chị nghĩ là nếu mà thời điểm đấy cây bơ nó chết ấy khả năng chị ở nhà nói kiểu cái đợt đấy là đi du học em phải biết là chị chị nộp hồ sơ nhưng ví dụ như là chị là một cái đứa rất học tài thi phận có thể là lúc học chị tốt hơn nhưng lúc đi thi chị cực kỳ cực kỳ làm sao ấy kiểu chị bị ai nhập ấy chị không bao giờ chị có thể đạt được cái thành tích mà chị mong muốn chị không hiểu tại sao lúc nào cũng thế từ bé đến lớn chị có ôn rời bể gì đi lúc đi thi chị được điểm rất kém chị không hiểu tại sao thì cái hồi đấy là đi thi thì đáng nghĩa là trường ở bên này nó yêu cầu là IELTS phải 6.5 thì cái đợt đấy chị đi thi chị được có 6 chấm thôi là trên trung tâm học là nó đã kêu là em không thể đi được đâu nó là tất cả mọi thứ nó đều chống lại chị là chị không thể đi được đâu trên với tất cả những hồ sơ về điểm các thứ của mình xong chị bảo thôi bây giờ thì cứ nộp đi chứ bây giờ là lỡ nộp rồi xong hồi đấy là rất là may chị có quen với cả một nhờ chị không nhớ tại sao chị biết cái chị đấy cái chị đấy chị ấy cũng đã từng ở bên Đức rồi chị ấy đang học về tiến sĩ thì cái hồi đấy chị ấy nói là chị xem hồ sơ của chị thì chị bảo là hồ sơ của em hoàn toàn có khả năng đi được và có những anh chị cũng hồ sơ còn thậm chí còn kém hơn em mà có xin học bổng toàn phần thì em cứ tự tin lên tại vì nhiều khi trung tâm du học họ thích làm cái cái trường hợp dễ cái trường hợp khó họ không thích làm ấy bởi vì là đương nhiên cái- ai dễ chả thích làm đỡ mất thời gian họ đỡ phải tìm kiếm nhiều ấy thì chị bảo vâng em cảm ơn ông thì chị luôn contact với cả chị đấy để hỏi thông tin ấy thì lúc đấy thì mình mới có thêm một cái một cái hy vọng là mình có khả năng để mà đi được đấy thế là cứ dần dần mỗi ngày một tí một tí một tí xong một cái đợt đấy buồn cười là lúc đấy là trong đầu chị là luôn luôn nghĩ về nước Đức chỉ nghĩ về nước Đức thôi hay là xong kiểu chị đi chơi hay đi du lịch ở đâu ấy mà Xong chị thấy người nước ngoài chị hỏi người ta Where do you come from Where you come from Người ta luôn nói người ta come from Germany ấy. <laughs> Xong chị bảo ui đây đúng là kiểu tín hiệu của vũ trụ rồi ấy Là chị chắc chắn sẽ đi được Đức ấy. Kiểu chị có một cái niềm tin rất là mãnh liệt luôn <laughs> Nên là kiểu cây vơ ấy chắc là khả năng là nó nó nó tiếp thu được cái năng lượng đấy của chị ấy là nó sống nhưng mà <laughs> Ừm, nói chung là sau nhiều khó khăn và nhiều cái sự Ừm. gửi gắm niềm tin vào vũ trụ hả chị? Thì, à, vũ trụ Ừm. cũng hồi đáp cho chị, đúng không chị? Ừ, chị nghĩ thế. <laughs> À, vậy thì lúc đặt chân sang Đức, ừm, chắc là phải vui lắm, đúng không ạ? Ừm, chị diễn tả cảm xúc lúc mà chị đặt chân sang Đức thì nó như thế nào ạ? Ừ, cái ngày mà chị đi Đức ấy, chị rất là háo hức chị nhớ là cả cả một cái đêm trưa hôm đấy là gần như là chị thức trắng nói chung chị nói chuyện với mẹ chị mà mẹ chị cứ kiểu gần cùng mẹ chị cứ ờ ờ <laughs> xong rồi chị biết là mắt mẹ chị đã nhắm ở bên cạnh <laughs> mẹ chị cứ gần cùng cả đêm như thế xong rồi hôm sáng xong mẹ chị hôm qua nói lắm con nói đến tận mấy giờ sáng hôm đấy chị rất là háo hức và chị nhớ là đấy là cái cái cái cái chuyến bay đầu tiên của chị đi một mình và đi một chiều đấy là một cái chuyến bay mà đi một mình và đi một chiều chứ chưa bao giờ có một cái chuyến bay như thế bởi vì mình luôn đặt máy bay là mình luôn có khứ hồi đúng không và chị đấy là chuyến đi một chiều và chị chị nói trong đầu chị là đây là chuyến đi một chiều có nghĩa là chị không có đường quay về đương nhiên là có nhưng mà ý là ý là chị chị nói tự nói bản thân là chị không có đường quay về chị không có đường lui nữa và chị cảm thấy rất vui vì cái hành trình đấy của chị ấy là chị lên máy bay chị nhớ là hôm đấy chị đi Emirates thì đi Emirates kiểu chị cảm thấy ui máy bay thật là to thật là đẹp đấy là cái máy bay mà kiểu to nhất thế giới ấy. chị nhớ nó là cái Boeing hình như 380 cái to nhất thế giới kiểu <laughs> như là boarding ba tầng luôn nhưng mà mình ở tầng kiểu rẻ nhất à đấy thì rất là háo hức để mà sang và sang Đức thì thật sự là chị cảm thấy rất là vui cũng hơi sợ một chút nhưng mà chị nghĩ là nỗi sợ lúc đấy của chị nó không có nhiều sợ là bởi vì bên này chị không có gia đình chị không có bạn bè không có bất kỳ một ai chị đi là chị kiểu chiến đấu một mình luôn đến cái thành phố chị ở hình như đành thành phố chị ở chị nghĩ là có khoảng 5 người Việt mà để gặp được năm cái người Việt đấy thì cũng rất là khó à, gần như là không có ai luôn mình đã có hai tập podcast à, là có khách mời đến từ Đức rồi ừ. thì à, chị cũng là một người đang sống và làm việc tại Đức đi thì chắc là chị cho em ờ, làm khó chị hằng xíu đi là chị hằng có thể so sánh thử ở cái trải nghiệm ở nước đức của chị so với hai khách mời trước thì nó khác nhau như thế nào ừ ờ chị ờ, chị nghĩ là chị có có khả năng so sánh được vì thứ nhất là ngành nghề khác nhau hai bạn là làm bằng điều dưỡng và hai bạn đi sang đức bằng tiếng đức còn chị đi sang đức bằng tiếng anh và chị học master còn các bạn là học nghề các bạn vừa học vừa làm luôn các bạn sẽ tiếp xúc với cả những cái người già ở Đức và những cái thầy cô bằng tiếng Đức còn chị là tiếp xúc bằng tiếng Anh từ đầu đến cuối chị đi làm đi làm bằng tiếng Anh bây giờ trên công ty chị cũng làm bằng tiếng Anh hết thứ nhất là về mặt ngôn ngữ chị sẽ có nhiều rào cản hơn các bạn tại vì là mình không mình mình không giỏi tiếng như các bạn ấy thì thứ nhất là mình khó để có thể giao tiếp khó để có thể hiểu được mọi người với cả cái thứ hai là cái đặc thù công việc của chị nó sẽ rất là khác các bạn làm ca kíp sáng trưa chiều tối còn chị là làm như kiểu giờ hành chính luôn ấy và mình làm thì mình có những cái uh, hy vọng mình có cái kỳ vọng ví dụ như là chị đã từng nhảy việc ừ, ba lần ở đức kiểu như thế và nó có thể là ba cái ngành mà không liên quan đến nhau ấy còn các bạn mà làm điều dưỡng thì các bạn chỉ làm điều dưỡng thôi có nghĩa là từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại năm sáu năm sau thậm chí là 10 năm sau nữa thì cái công việc của bạn ấy không có quá nhiều sự thay đổi còn công việc của chị có rất là nhiều thay đổi và cái giấy tờ của chị sẽ khó khăn hơn các bạn mà đi ờ, bằng nghề điều dưỡng thì cái chuyện mà xin visa cũng sẽ dễ hơn chị này tiếng cũng dễ hơn chị và cái cơ hội để được ở lại cái visa để mà các bạn được ở lại nó sẽ nhanh hơn chị khi mà bọn chị đi bằng cái con đường du học ấy thì thường là ví dụ như để vào được um, gọi là president uh, ờ, permanent resident ở đây có nghĩa là kiểu visa vĩnh viễn ấy thì phải mất khoảng 5 năm mà trong 5 năm đấy là em phải có thời gian học và có 2 năm em đi làm à, đi, đã đi làm full time và đóng thuế đầy đủ kiểu như thế thì nó sẽ nhanh hơn còn các bạn điều dưỡng các bạn không không cần dài như thế thì đấy là cái sự khác biệt và cái cái cách mà chị nhìn cuộc sống nó sẽ khác tại vì ví dụ như là nghề của các bạn là nghề chăm sóc nghề dịch vụ thì nó sẽ có rất là nhiều cái áp lực mà chị thì ít áp lực hơn một chút so với cái chuyện là nhiều người đánh giá công việc của chị thì chị làm đúng với công việc đấy và chị nghĩ là cái môi trường tiếp xúc của chị nó cũng khác vì các bạn làm nghề điều dưỡng đúng không thì sẽ có rất nhiều các bạn người Việt Nam nhưng mà chị đã lựa chọn một con đường không có người Việt trong tất cả các lớp học của chị từ lúc chị ở Đức đến lúc chị sang học ở Tây Ban Nha và đến lúc chị đi làm việc ở Mỹ chị là người Việt duy nhất và lúc hồi sang Mỹ chị làm ở trong một trại hè chị là người Việt đầu tiên đến cái trại hè đấy làm việc luôn đấy nên là cái cách mà chị nhìn mọi thứ nó nó rất là quốc tế nó sẽ mở ra hơn và nó chị thấy mình có nhiều cái cơ hội mà mình học hỏi hơn và chị thấy mình nhỏ bé hơn rất là nhiều đó thì chị thấy đấy cái đấy là là những cái cái khác cơ bản vậy thì à, chắc là sẵn nhắc đến hai khách mời kia thì em cũng sẽ hỏi một xíu về du học chữa lành à, chị cũng nói chị à, nói chung là chị thường xuyên xuất hiện trong một cái nơi mà trước đó chưa bao giờ có người Việt làm việc ở đó giống như là cái trại hè nè hoặc là khi mà chị đi đến Mỹ hoặc là khi đi đến Tây Ban Nha chẳng hạn ừ. thì đó có phải là nguồn cảm hứng để mà chị làm podcast du học chữa lành không ạ? À? À, tại vì em thấy là mọi người hay nói là chữa lành cho người khác là phải bắt đầu từ bản thân mình uh, mình giải quyết vấn đề của mình tốt thì mình sẽ có khả năng giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề thì không biết có phải là chị cảm thấy là chị đang cần phải chữa ừ. lành chị cần phải có một cái gì đó để balance cho cuộc sống của chị thì chị mới bắt đầu làm cái podcast du học chữa lành này không ừ à, rồi rất là cảm ơn câu hỏi của em đây là một câu hỏi rất là thú vị thì vì sao có cái du học chữa lành Ờ, từ trước đến giờ thì thì chị vẫn thích làm việc với con người, đặc biệt là về vấn đề về, ờ, gọi là, tâm lý. Và chị bản thân chị là một, ừm, life coach, tạm dịch ra tiếng Việt là người khai vấn. Thì chị có làm việc và tiếp xúc với cả rất là nhiều người Việt Nam ở nước ngoài, ở nhiều nước khác nhau, và chị thấy là mọi người, ờm, mọi người được đi du học là mọi người đã được hơn nhiều so với những người ở Việt Nam ý là về mặt cơ hội về mặt mở mang và về mặt trải nghiệm nhưng mà vô hình chung là cái chuyện mà đi nước ngoài ấy nó sẽ tạo nên những cái cái cái, cái áp lực rất là lớn mà cái áp lực đấy thì thứ nhất là mọi người không thể chia sẻ với người Việt chị không thể chia sẻ với mẹ chị là ở bên này khó khăn như nào thì mẹ chị không thể hiểu được mà chị cũng không muốn chia sẻ bởi vì mẹ chị cũng lo mà mẹ chị lo thì chị thấy chả giải quyết được vấn đề gì cả nên là chị không chia sẻ mà chị cứ giữ lại ở trong lòng ấy mà mình nói chuyện ra với cả các bạn quốc tế thì các bạn ấy cũng không hiểu tại vì ví dụ như bây giờ em tưởng tượng là ở trong khối châu Âu nhá có 27 nước thì đến cái đợt mà Giáng sinh ấy giống như Tết của Việt Nam ấy là mọi người chỉ đơn giản là bay về nhà một hai tiếng hoặc thậm chí là đi tàu xe nhiều lắm là 7 8 tiếng là là là đến nhà rồi là mọi người kiểu quây quần và cái um, gọi là cái ngoại hình đi châu Âu họ có những cái nét tương đồng đương nhiên là không giống nhau nhưng mà họ có cái nét tương đồng trong văn hóa trong mà cách suy nghĩ và trong cả cái vẻ bên ngoài của họ nữa nhưng mà mình thì không mình là <laughs> máu đỏ da vàng mình sang đây cái màu da của mình đã hoàn toàn khác với mọi người khác mình sinh ra lớn lên trong một cái nền văn hóa mà mình phải nhìn trước ngó sau mình phải để ý xem là người ta có đang à, nói gì về gia đình mình không người ta có đang nói gì bố mẹ mình hay không và mình sang một một cái nước mới mình mình mình mình chưa mở mức đấy và mình um, và mình cảm thấy nhiều khi mình mình bị bế tắc ấy Chị gặp rất là nhiều người họ bị bế tắc là bây giờ đi về cũng không được vì là bố mẹ đã bán đất đai ruộng vườn châu bò để cho mình đi rồi và bây giờ mình ở lại cũng không xong thì mình mình không thể hòa nhập được với cả cái cuộc sống bên này ấy thì tự nhiên cái chuyện này nó làm cho mọi người bị mất cái cơ hội để phát triển bản thân để bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình thì chị mình nghĩ là ồ có rất là nhiều người có cùng cái câu chuyện đấy nhưng mà từ trước đến giờ mọi người ít nói ra khi mà mọi người nói về du học mọi người chỉ nói về là du học là một lần đổi đời đúng không <laughs> du học là một lần mà mình được bước ra thế giới du học là một cái gì đấy nó nó rất là đẹp nó rất là tuyết trắng nó rất là cây lá đỏ nó rất là văn minh lịch sự nó rất là giỏi mọi người xung quanh mình rất là giỏi đấy là những cái thứ mà mình vẫn luôn nghĩ về du học nhưng nó có một cái mặt khác mà chị nhìn thấy về mặt tâm lý là những mọi người cảm thấy lạc lối ở bên này mọi người cảm thấy rất là mệt mỏi mọi người cảm thấy rất là căng thẳng và mọi người cảm thấy là mình không biết phải làm gì tiếp và mọi người cảm thấy rất là buồn thì lúc đấy chị nghĩ là ờ ừ, mình hoàn toàn có thể kết nối những cái người có cùng cái câu chuyện đấy họ chia sẻ ra để mà mình vơi đi cái nỗi buồn ở bên nước ngoài và chị cũng mong muốn là một phần người Việt Nam ấy có thể người Việt Nam ở nhà bố mẹ anh chị em bạn bè họ hàng có thể nghe và hiểu hơn là một phần cuộc sống du học nó không phải là một cái cuộc sống màu hồng như mọi người nghĩ và nếu mà mọi người hiểu được thì mọi người làm ơn giảm bớt cái áp lực lên con cái của mọi người đang ở nước ngoài tại vì có những cái thứ nó nó rất là khó nói với mọi người nói lương bên này thì rất là cao chị đồng ý so với tiền việt rất là cao nhưng tiền nhà còn cao hơn nhiều với em tưởng tượng bây giờ chị đi mua một một một một cái bánh mì đi đúng không Việt Nam một cái bánh mì chắc khoảng 20 nghìn bên này chị phải giả từ 120 nghìn cho đến 150 nghìn để có một cái bánh mì <laughs> là chỉ bánh mì pate trứng thôi chứ không phải là một cái bánh mì đấy gì đấy rất là rất là kiểu xa xỉ ấy rồi là đi siêu thị tất cả mọi thứ đều rất là đắt đỏ ấy thì điều nhiều khi mọi người cứ tạo áp lực là ôi phải gửi tiền về phải kiếm tiền nhiều rồi cuộc sống kiểu giàu sang phú quý thì chị thấy cái đấy nó không đúng thì thay vì cái chuyện là hỏi bao giờ gửi tiền về thì có thể hỏi là cuộc sống dạo này có ổn không có vấn đề gì không có có muốn chia sẻ ra không và chị chỉ mong là mọi người nghe thôi mọi người không cần giải quyết đâu tại vì không giải quyết được đâu còn cái chuyện không giải quyết được ấy thì tốt nhất là mình nghe để mà cái người ở bên kia họ cảm thấy là họ có nơi để mà xả ra những cái sự căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống và chị chọn cái du học chữa lành du học thì đương nhiên là rõ ràng rồi đúng không còn chữa lành chữa lành là chị nghĩ là những cái mọi người đi du học nó đều có những cái câu chuyện khác nhau thì đi du học là cái khoảng thời gian mà mình được ở một mình nhiều nhất và cái khoảng thời gian ở một mình là cái khoảng thời gian là mình có thể nhìn sâu vào bên trong chính mình mình có thể trò chuyện với bản thân và mình suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì mình thực sự cần gì và biết đâu có những cái nỗi đau trong quá khứ mình có cơ hội để mà gọi nó ra bắt đầu trò chuyện vô vỗ về nó và để có thể chữa lành nó còn em có hỏi về cái hành trình chữa lành của chị chị cũng đang trong một cái hành trình chữa lành mà chị chưa biết bao giờ kết thúc sẽ có những cái lúc mà chị cảm thấy mệt nhưng mà sẽ có những cái lúc mà chị cảm thấy là chị có đầy đủ tất cả mọi thứ trong cuộc sống nhưng đúng là chị vẫn đang trên hành trình chữa lành và chị đang rất enjoy cái hành trình này bởi vì chị nghĩ là nó sẽ rất là thú vị bởi vì là chị gặp được nhiều người nhiều người cùng câu chuyện với chị và mọi người cũng đang trên cái hành trình chữa lành đấy và chị nghĩ là chữa lành là một cái từ rất là hot <laughs> ở thời điểm hiện tại và để chữa lành được thì mọi người phải rất dũng cảm đối mặt với nỗi đau còn trong cái podcast khuôn khổ podcast của chị thì chị sẽ ít nói về nỗi đau nhưng mà chị sẽ nói nhiều về cái việc mọi người đối diện với cả những cái vấn đề về tâm lý như thế nào mọi người làm sao để mọi người chăm sóc được cái sức khỏe tinh thần của mọi người đó thì đấy là cái lý do mà vì sao mà chị lựa chọn làm cái podcast này thôi dài nha <laughs> lúc nãy chị uh, nói về cái podcast du học chữa lành thì có thể giúp cho những người nghe đặc biệt là những người việt nam có thể uh, nghe được Ừ, thêm một chút về những gì mà các bạn du học sinh đang trải qua, đang gặp phải khi du học ở nước ngoài. Em thấy rất là đồng cảm vì đôi khi là à, các bạn chỉ cần có ai đó hỏi là ừ cuộc sống có ổn không ờ, thì nó cũng là một cách để an ủi, xoa dịu các bạn những lúc mà các bạn đang gặp khó khăn mà không thể nói được với ai hết. À, nhân đây em cũng cảm ơn chị Hằng đã có một cái idea mà em nghĩ là vừa có thể là một nơi mà những khách mời của chị có thể gửi gắm một vài cái tâm sự của họ mà họ chưa hề kể với ai và cũng là một nơi mà có rất nhiều người nghe có thể đồng cảm được với thông điệp của họ nữa à, tại vì đây là podcast cá nhân của chị hằng à, nên em sẽ hỏi một chút về những câu chuyện không phải màu hồng của chị ở nước Đức. Ừ. Ờ, ôi. cơ chuyện không phải màu hồng của chị thì nhiều lắm. Để chị xem là chị bắt đầu từ đâu. Nói chung mà chị có rất có rất là nhiều câu chuyện không phải màu hồng thì ngay từ cái cái bước đầu tiên để mà tìm cách đi Đức của chị là đã không màu hồng rồi nhá. <laughs> Đấy, đấy là cái đầu tiên là là đã một màu rất xám xịt rồi nhưng mà nói chung là chị vẫn luôn nghĩ là có ánh sáng ở cuối con đường rồi thứ hai nữa là cái chuyện mà đi từ Đức sang sang Tây Ban Nha thì không có vấn đề gì cả tại vì rất là dễ nhưng mà cái chuyện ví dụ như kiểu là từ Tây Ban Nha mà sang Mỹ thì lúc đấy chị vẫn đang đi học thì chị sang Mỹ là chị chị tìm được một cái cái chương trình làm việc mùa hè thì chị chị apply thử thôi chị apply thử cho vui vì chị cũng thích đi Mỹ thế xong rồi vô tình thì nó được thế chị apply đi Mỹ xong rồi trong cái quá trình mà apply đấy thì chị cũng phải phỏng vấn các thứ thì lúc đấy thì chị nghĩ là đi Mỹ cũng cũng đắt vì mình là sinh viên là mình làm gì có tiền à, hồi đấy là chị nhớ là chị sang Mỹ là chị chị vay tiền của bà nội chị để mua vé máy bay thì lúc đấy là chị không còn đủ tiền để mà trang trải cho, cho những cái thứ đấy nữa thế là chị nhớ là cái ngày cuối cùng thi của chị ở Tây Ban Nha là ngày mùng 1 tháng 6 thì mùng 2 tháng 6 chị sẽ chị sang Mỹ rồi là bắt đầu chị bắt máy bay đi Mỹ có nghĩa là mùng 1 tháng 6 chị thi xong một cái là chị về để phải đóng gói đồ đạc để chị chuyển sang Mỹ thì cái thời gian mà ở Tây Ban Nha ấy là một cái thời gian mà chị thấy rất mệt mọi người kêu là đi uh, trao đổi sinh viên là sẽ rất nhàn cái hồi đấy chị học nhiều lắm luôn ấy kiểu như là nhiều bài tập về nhà lắm tại sao mọi người lại nói là đi du học nhàn thì không thấy nó nhàn tí nào cả cũng vất vả kinh khủng thế xong rồi nhà của chị ở bên Tây Ban Nha chị ở cùng với cả hai đứa bạn chị ở ở từ từ Đức sang nhưng mà hai đứa người Đức hai đứa nó khó tính kinh khủng luôn đấy chị không thể nào mà gọi là get along có nghĩa là không thể nào làm bạn với chúng nó luôn đấy làm cái gì chúng nó cũng soi xét mình không chị bảo tại sao tao lại chọn cái nhà này xong mà cái nhà cái nhà mà chị ở không có internet không có internet trong vòng 5 tháng chị không biết làm thế nào để mà chị sống được đấy tại vì kiểu mình còn bạn bè mình còn phải gia đình các thứ mình còn phải học tập đúng không mỗi lần mà muốn internet thì phải đến trường thì ví dụ như là chị sẽ đi đến trường thường là chị ở trường đến tận tối muộn xong chị mới về nhà từ trường về nhà thì chị đi bộ thôi 30 phút ngày nào cũng như thế một tiếng đi để mà ra đây có internet rồi lại quay về ôi chị bảo tại sao lại như thế mà chị bảo chúng nó là bây giờ lắp internet đi để mà còn tiện cho việc học chúng nó nhất định không đồng ý bây giờ nhà có ba đứa thì hai đứa không đồng ý thì chị biết làm nào hoặc cả có thời gian đấy chị không có internet thế xong rồi <laughs> chị um, chị viết một cái thư ấy chị viết bằng tiếng tây ban nha chị đi hỏi bạn chị viết bằng một cái thư chị nhét vào các nhà hàng xóm ấy là kiểu như bây giờ cho tao dùng chung internet với tao sẽ chia tiền chúng mày có được không tại vì tao cần phải liên lạc với bạn bè gia đình không có một ai hồi âm chị dán lên cửa sổ để nhà hàng xóm nhìn thấy cũng không có một ai hồi âm xong chị bảo thôi thế bây giờ phải chấp nhận đấy thế là cái đợt đấy chị nhớ là có rất là nhiều ngày chị phải lên trường học mà về muộn ba bốn hai ba giờ sáng chị đi bộ từ trường về nhà mà kiểu cái đoạn này nó gần biển nó cũng nguy hiểm chứ thì nhưng mà bây giờ biết làm nào mình học ở trên trường mà mình đi về rồi mình lại đi học lên ấy thế xong kiểu cứ mọi thông tin liên lạc là gần như là không liên lạc được với chị trừ khi chị phải lên trường đấy là một cái kiểu đen tối thế chị chị chị nhớ là cái hồi đấy mà chị không chị không biết mệt đâu mùng 1 mùng 1 chị thi xong chị về nhà chị đóng gói đồ đạc chị dọn dẹp nhà cửa tại vì chị phải giả phòng sớm hơn so với dự kiến nhưng mà chị vẫn phải giả thêm tiền vì hai đứa kia là nó đã ký hợp đồng xong rồi là chị vẫn phải giả thêm tiền cho cái thời gian chị không ở xong một ngày mùng 2 chị bay sang Mỹ thì mùng 2 chị bay sang Mỹ đấy là cái chuyến bay dài nhất trong cuộc đời của chị chị nhớ là chị bay từ Tây Ban Nha sang Mỹ chị bay 30 tiếng bình thường là nó chỉ khoảng 10 12 13 tiếng thôi hồi đấy chị bay vé rẻ chị transit ở thổ nhĩ kỳ chị ở trong hình như ở sân bay hình như sáu bảy tiếng gì ấy thế nên là nó mới đội lên thành 30 tiếng chị bay 30 tiếng chị sang ngày nơi hay là kiểu chị sang nơi là buổi tối hay là chị chào mọi người chị ăn uống chị ngủ nghỉ chị nhắn tin cho mẹ chị con sang đến nơi rồi sáng sau chị dậy bắt đầu dậy từ lúc 6 giờ sáng chị làm việc luôn có nghĩa là chị không hề có một cái một cái khoảng nghỉ ở giữa ấy, hiểu không đấy là cái là cái thời gian đấy là kiểu cực kỳ intense với chị đấy thế xong rồi là sau khi mà ở Mỹ xong mấy tháng chơi bời vui vẻ thì mình phải nghĩ là bây giờ quay về nước Đức mình làm gì tại vì lúc đấy quay về nước Đức thì chị có hai phương án một là chị sẽ học thêm một cái kỳ nữa tại vì là tín chỉ của chị chuyển từ Việt Nam qua không đủ hai là chị sẽ đi làm đi làm phải xin việc chị xin việc không biết bao nhiêu tháng không có một công ty nào nhận chị chị xin việc ngày đêm nghĩa là thời gian bên kia bên mỹ chị chỉ được nghỉ khoảng nửa ngày thôi à, không một ngày trong một tuần chị chỉ được nghỉ ví dụ như là chị được nghỉ từ sáng thứ bảy cho đến sáng chủ nhật chấm hết một ngày cho cả một tuần còn lại chị làm việc gần như là 24 24 tiếng tại vì là chị ở cuối bọn trẻ con thì nửa đêm cho nó như nào mình phải xử lý không chỉ có đúng một ngày để nghỉ ngơi và cái một ngày là cái ngày mà chị dồn hết mọi sức lực để mà nộp hồ sơ xin việc để mà phỏng vấn các thứ ấy có rất là nhiều lần chị phỏng vấn ở bên Mỹ chị phải dậy từ lúc 4 giờ sáng tại vì là lệch múi giờ mà chị không chị không thể phỏng vấn được trong lúc chị đang làm việc chị phải dậy sớm từ 4 giờ sáng để mà phỏng vấn sau một hồi thì cuối cùng có một công ty nó nhận chị vào ờ, chị không biết bao nhiêu lần kiểu chị ở giữa trại hè xong kiểu nửa đêm đi ở trên đường về về phòng của mình kiểu chị khóc chị không biết là tương lai của chị sẽ ra làm sao chị không biết là rồi về đức thì mình sẽ như thế nào sẽ rơi vào đâu các thứ ấy đấy đấy là một khoảng thời gian rất là đen tối xong về đức thế là cũng về đức xong rồi tìm nhà ở berlin cũng khó không thế là à chị được một công ty ở berlin nhận thế chị về đấy chị tìm nhà tìm một cái nhà và cái nhà đấy hồi đấy là còn phải làm hợp đồng chui cơ tại vì là cái đứa đấy nó đi du học của một nước khác thì cái nhà nó không cho thuê lại thì nó phải làm hợp đồng chui cho chị tại vì chị phải đăng ký làm hợp đồng chui xong rồi là <laughs> đó chị chuyển đến cái nhà đấy trong cái nhà đấy nó còn xong chị chị vừa mới chuyển đến một tháng xong chị bị con dẹp nó cắn ấy khắp người luôn <laughs> vừa mới quay về Đức chị bị dẹp cắn khắp người thay chị đi bệnh viện rồi là hồi đấy phải mất 2 tuần mà kiểu như không biết phải làm thế nào xong phải tìm gấp một cái nhà khác ấy đấy thế là lại bắt đầu lục đục tìm nhà khác một hai tháng sau đó là kiểu cứ một mình bươn ra hết tất cả mọi thứ đấy xong rồi còn ký sự chuyển nhà của chị thì cũng nhiều lắm nhưng mà thôi chị nghĩ như thế là cũng đủ đau thương rồi <laughs> đủ đau thương cho khuôn khổ chương trình rồi nghe ghê quá chị à, <laughs> nghe giống như là phiêu lưu hết từ chỗ này sang chỗ khác à, có rất là nhiều cung bậc cảm xúc có những lúc thì rất là vui nhưng mà cũng có lúc, kiểu như là, à, những khoảnh khắc đi bộ về nhà hả chị? Mà mình ừ. không biết là mình đang đi tới đâu trong cái plan đi du học. Tìm cuộc sống ở nước ngoài, ờ, thì không biết là mình đang ở đâu và mình sẽ đi ừ. tới đâu hả chị? Vừa nãy em có nói là, kiểu, Gen Gen Gen Z bọn em là sẽ plan ngắn, đúng không? Cái ngày xưa ấy, chị hay có cái vụ plan dài là plan khoảng 5 năm, 10 năm. Đấy là cái plan gọi là đầu tiên của chị. Nhưng mà khi sang nước rồi ấy, là chị thấy là chị rơi một cái vào một cái khoảng không vô định và chị không biết là tương lai chị sẽ đi đâu. Thì chị sẽ plan 3 tháng, 6 tháng. Đấy là cái plan của chị và 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Đấy là thời thời gian bây giờ của chị ít nhất là chị biết là ừ trong 3 tháng tới mình làm gì, mình như thế nào bởi vì là sao nữa chị không chị không thể blend được và nhiều khi nó có những cái thứ rất là giới đất hỡi nó rơi vào đầu chị và chị phải sẵn sàng là thay đổi cái plan của chị thì khi mà mình có cái plan ngắn hạn ấy thì mình mình gọi là linh hoạt hơn trong quá trình làm việc và chị chị bớt căng thẳng hơn so với cái chuyện mà thay đổi cái plan rất xa chị có plan xa nhưng mà bây giờ sang Đức thì chị, chị phải thu ngắn cái thời gian đấy lại để mà mình tập trung những cái thứ mình làm ừ, sẵn chị nhắc về cái thay đổi về mặt plan thì à, lúc mà sang Đức chị cảm nhận cách làm việc ờ, và lối sống của chị có gì thay đổi so với ở nước ngoài tại vì lúc ở Việt Nam thì chị cũng đã đi làm rồi đúng không ạ? À? Ừ, lúc ở Việt Nam chị có đi làm rồi xong rồi sang sang đây thì thì chị đi học thì um, chị thấy là ở Việt Nam mình nhớ ngày xưa chị đi học đại học ờ, chị cũng là cán bộ lớp ấy, thì của các thầy cô cũng rất là quan tâm rất là ưu ái rồi kiểu nhiều khi rất là rất là hay hỏi han các thứ ấy không chị thấy sang đức việc đầu tiên là các giáo sư bên này kệ mày muốn như nào mày muốn miễn là đến cái ngày đấy nộp bài cho thầy cô là được đến cái ngày đấy có có bài làm là được còn các thầy cô không cần biết không cần hỏi là có hiểu không không hiểu hay là có hiểu thì thì tự rồi là thầy cô không có giới thiệu nhiều sách cho mình đâu mình phải tự vào thư viện mình tìm hết mọi thứ mình phải tự đọc tự học tự nghiên cứu mà nhiều khi còn nhiều khi còn chả hiểu ấy tại vì học ở bên đức chị thấy bên đức nó có một cái là giống việt nam nha học rất nhiều thứ không cần dùng học cực kỳ nhiều thứ không cần dùng và kể cả như <laughs> với người đức họ cũng kêu như thế luôn ấy bây giờ tưởng tượng là chỉ về kinh tế đúng không Thế xong rồi chị học về kinh tế xong cái đợt đấy chọc master xong chị có một cái môn gì mà liên quan đến kỹ sư kỹ thuật gì ạ xong chị ngồi chị phải vẽ bảng điện chị phải tính dòng điện chị phải học cái này để làm cái gì trong khi kiểu chị là một người học về kinh tế xong rồi chị phải học về ờ, cái môn nó gọi là biology có nghĩa là chị chị học về cấu tạo của cơ thể người chọc về xương người rồi bị thế này thì phải dùng thuốc kia sao chị bảo chị có chọn sai ngành không mà rõ ràng ở trên cái cái ngành mà chị chọn nó là về kinh tế nhá <laughs> đấy là chị đã thấy là cái đấy là rất là là rất là khác rồi rồi có bạn chị nó bạn chị nó nó thích câu cá nó phải học có một cái chứng chỉ để được câu cá ở trong cái quá trình mà học đấy nhá em phải nó học nó phải học về hết tất cả các loại cá có thể câu ừ đương nhiên cái đấy thì hiểu rồi phải học về cách nhận biết nó phải học về sự khác biệt các loại nước làm sao để nhìn bằng mắt thường mà biết là nước của hồ này có thể câu được và nước của hồ kia không câu được và ti tỉ các thứ khác nữa nên <laughs> là ở đức có một cái đặc thù là học rất nhiều thứ không cần dùng <laughs> đấy là một cái đầu tiên vậy chị <laughs> nghĩ là mọi người nghĩ là ừ sang đây là sẽ văn minh lắm không nhá không văn minh lắm đâu nha đó rồi là đi làm thì uh, đi làm thì thấy có một cái là việt nam mình dạo này chị thấy rất hay uh, tôn sùng cái chuyện là làm nhiều việc và có nhiều nguồn thu nhập khác nhau và mình có thể làm từ thứ hai đến chủ nhật mà không có vấn đề gì với bố mẹ chị chị cũng thấy làm như thế ngày xưa chị cũng như thế sang đây là chị cũng cày cuốc tại vì chị nghĩ là mình vẫn còn là sinh viên mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm mình mình nhiều thiếu nhiều thứ thôi mình cứ đi làm cố đi và công ty thì cũng không nói gì Thế chị thấy là công ty bên này đúng là mình mà càng cố thì chỉ có thiệt thân thôi tại vì ở bên Đức này thì họ họ rất là quy định rõ ràng là một tuần làm 40 tiếng em có được làm em có làm nhiều hơn thì người ta cũng không trả lương cho em mà nhiều khi làm nhiều hơn người ta sẽ nghĩ là ừ nó có thể làm nhiều hơn và người ta sẽ dồn thêm dồn thêm dồn thêm việc cho em ấy và cái lúc đấy em em sẽ rất là căng thẳng mà mình không có được cái gọi là work life balance ấy và chị bị mất cái work life balance trong khoảng thời gian rất là dài gần đây chị bắt đầu có lại có nghĩa là rồi làm việc mình tập trung vào làm việc hết giờ làm việc thì mình thôi cuối tuần thì mình nghỉ ngơi mình dành thời gian cho bản thân mình dành thời gian cho những người xung quanh đó thì đấy là cái thứ mà chị chị thấy khác về mặt công việc là bên này họ có thời gian cho gia đình không có kiểu như nhậu nhẹt đàn đúng mỗi ngày đâu rồi là họ rất là thẳng thắn có cái gì họ nói nấy đi làm trong công việc em hoàn toàn có thể nói với sếp là anh làm cái này sai rồi nhưng ở Việt Nam chị thấy là ít có nhưng mà ít có những người kiểu người ta vẫn có một cái sự kính trọng hay là có một cái sự sợ nhất định không bên này là gần như là vai vế bằng nhau và làm việc thì công bằng em có thể đòi hỏi quyền lợi của em em có thể nêu những cái thứ em mong muốn abc iz e và xem là làm sao để hai bên cùng có lợi thôi đó thì đấy là cái thứ mà chị thấy khác nó sẽ tùy theo người hả chị nếu mà mình uh, cố gắng chăm chỉ quá thì cũng thiệt thân đúng không chị hoặc là mình sẽ mất cái work life balance của mình đi ờ cũng không hẳn nhưng chị nghĩ là tùy từng giai đoạn ví dụ như cái có một có, có có những cái giai đoạn mà em phải cố gắng chứng minh cho công ty là em là một người có khả năng thì thì giai đoạn đấy phải làm được rất nhiều nhưng mà không có nghĩa là phải làm như thế đến hết đời hiểu ý chưa ví dụ như nó sẽ có một cái khoảng thời gian 6 tháng thử việc là 6 cái tháng đấy là mình phải dồn hết mọi công lực của mình ra để mình thấy là ừ tôi có khả năng làm được việc bây giờ nhận tôi đi tại vì ở bên Đức là sau khi mà em làm việc 6 tháng xong là em sẽ có được cái hợp đồng gọi là hợp đồng vĩnh viễn và thường là công ty sẽ không thể đuổi được em nếu như mà em làm gì gì bình thường thôi trừ khi em làm cái việc mà vi phạm pháp luật các thứ thì công ty nó đuổi được nhưng mà thường là sẽ khó thì trong cái 6 tháng đấy phải cố gắng rất là nhiều phải nỗ lực để mà chứng minh là mình mình giỏi hơn những cái người người người xung quanh hay là để mình đạt được cái công việc của mình hiệu quả nhất trong 6 tháng đấy phải nỗ lực rất là nhiều nhưng mà sau đấy thì mình mình tập mình giãn bớt ra một chút không nói không nói là mình lười đi nhưng mà ý là mình mình biết là thời gian này mình cho công việc thì mình dành cho công việc mình không có nhập nhằng ấy thời gian khác thì mình dành những việc khác thì nó rõ ràng hơn và nó nó nó giúp cho cái bộ não của mình hoạt động hiệu quả hơn ấy là cái multitask multitask là kiểu làm nhiều việc cùng một lúc ấy lúc đấy kiểu não bộ mình không biết là ờ ừ, bây giờ nên dành thời gian tâm sức cho cái gì và không nên dành cho cái gì kiểu nó cứ nhập nhằng vào với nhau ấy thì đấy là cái khác còn cái chuyện mà cố gắng thì đúng là có những thời gian em phải xem phải rất là cố gắng nhưng mà khi mình đạt được rồi thì mình bắt đầu mình mình thả lỏng ra một tí để mình gọi là tận hưởng cái thành quả của mình xong rồi thì mình lại quay vào cái cuồng công việc chứ không phải là mình lười đi ý ý chị là như thế chứ còn làm nhiều việc quá thì nhiều khi nó không cân bằng ấy và đến một thời điểm mà kiểu như là tức nước vỡ bờ ấy em mệt quá em có đâu có làm được gì nữa đâu rất là căng thẳng ấy và lúc đấy thì cả bản thân em cũng mệt mỏi mà công công việc trong công ty cũng không hoàn thành thì cái đấy mình phải có cái sự cân bằng vậy thì chị có khi nào ờ, bị rơi vào tình trạng mệt quá không muốn làm gì nữa không chị à, và những lúc đó thì chị đã làm gì để mà push up tinh thần của chị lên lại mệt quá không làm gì có những đợt nói chung là chị có rất là nhiều cái sự stress bên này đỉnh điểm là năm ngoái có một lần <laughs> chị bị stress đến mức độ chị phải lên chị lên lên cơn co giật và chị phải vào viện cấp cứu nửa đêm hồi đấy chị không nhớ là chị stress những cái gì đại ý là có thể là do công việc chị không được như ý muốn hay là chuyện nhà cửa có vấn đề rồi là xung quanh mọi thứ thì um, thông thường ấy là khi mà chị stress ấy, là đầu tiên là chị sẽ có therapist của chị chị sẽ gọi điện chị nói chuyện therapist của chị hoặc là coach của chị chị cũng sẽ có những cái người để chị có thể giải tỏa ra được những cái nguồn năng lượng đấy của chị rất là thích viết giống như kiểu cái blog mà em nói là chị viết ra để mà chị giải tỏa cái năng lượng tại vì khi mà viết thì thì não của mình được được thư giãn rất là nhiều chị có tập thể dục chị có chơi cầu lông chị có tập yoga và nhiều khi chị đi loanh quanh chị nấu ăn chị cũng thích nấu ăn nữa đấy thì đấy là mấy cái việc mà chị để làm còn khi nào mà căng thẳng quá thì phải tìm người để mà giúp mình tại vì khi mà mình mà không tìm người giúp mình mà mình mình cứ nghĩ là mình có thể tự vượt qua được ấy và nhiều khi là cái cái sự căng này nó lớn hơn cả bản thân mình luôn cơ nó lớn cái mức mà nó bộc phát ra ấy. tại vì cái đợt <laughs> vừa rồi là cái đợt chị phải đi viện là cái kiểu hồi chuông cảnh tỉnh cho chị là phải luôn check in với bản thân đấy bởi vì là mình không biết là đến một cái lúc nào đấy cái sức khỏe của mình nó sức khỏe mà tinh thần của mình nó nó nó không vững như những gì mình nghĩ ấy. và mình cứ dồn nén cái sự căng thẳng đấy thì nếu mà mình không giải quyết ấy thì cái sợi dây kết nối của tâm trí và cơ thể ấy, nó sẽ luôn ở đấy em không giải quyết vấn đề về tâm trí thì cơ thể em nó sẽ phát ra stress nó có thể là lên cơn co giật nó có thể là bị ra mồ hôi tay này nó có thể là có những người bị đau bụng có những người bị đau đầu có thể có rất nhiều cái thứ đau khác nhưng mà nó có thể cùng có một nguyên nhân là stress thì lúc đấy thì thì mình phải bình tâm lại hơn bây giờ thì cuối tuần thì, thì chị dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn chị ít làm việc lại và chị, làm cái thứ mà chị thích ngày xưa thì chị ít vì chị cứ tập trung vào công việc là chị nghĩ là u chị phải thành công trước 30 tuổi chị phải a phải b phải c nhưng mà chị bảo bây giờ thì mình cứ từ từ đến đâu thì đến chứ mình cũng không có cố quá mà đến lúc thì cũng chẳng có cái gì xong việc ấy hồi đấy chị nằm trong viện mất một tuần rất căng thẳng <laughs> đấy thì đấy là một cái mà mà mà chị hay làm với kiểu bây giờ thì chị có partner của chị nữa thì nhiều khi hai người cùng làm với nhau một cái gì đấy thì nó sẽ rất là vui nó sẽ giải tỏa ra được hơn ấy giống như chị vẫn luôn nói là mình có rất nhiều cái sách gọi là self help đúng không là tự giúp bản thân nhưng mà mình không có những cái sách mà kiểu others help có nghĩa là mình tìm ra những cái người có thể giúp đỡ được mình xung quanh ấy vì xung quanh mình còn có rất là nhiều người mình cần có cái sợi dây kết nối để mà mình mình mình mình có cái sự đồng cảm và mình vơi đi những cái khó khăn của mình ấy ừ vậy thì em nghĩ là thí dụ giống như chị nói cái mốc 30 tuổi của chị thì nó có phải là một cột mốc quan trọng đối với chị không ạ à? tại vì em nghĩ là có nhiều bạn ở đây thì sẽ có dự định đi du học làm việc này việc kia cố gắng đạt được thành công nào đó ví dụ như trước 30 tuổi thì tôi sẽ giàu có um, thì cái cột mốc 30 tuổi của chị thì như thế nào sau cột mốc 30 ừ. tuổi thì chị dự định là chị sẽ có um, cột mốc bao nhiêu tuổi nữa à <laughs> Cảm ơn em vì câu hỏi này. cột mốc 30 à? Chị nghĩ là chị có nhiều các cột mốc nhỏ trước khi mà chị đến cột mốc lớn tại vì chị nghĩ là 30 thời gian nó chỉ là một con số thôi. Với chị thì mỗi năm chị muốn chị phát triển hơn năm trước. Như thế là là đã lớn rồi chứ không phải là mình làm chỉ vì một cái cột mốc 30. Thì à, ví dụ như chị luôn có những cái um, nhìn lại của năm vừa rồi và năm tiếp theo là chị chị chị chị đo lường cái sự thành công của chị bằng cái chuyện là chị giúp được bao nhiêu người chị truyền được cảm hứng đến bao nhiêu bạn trẻ chị có thể làm cho bao nhiêu người cảm thấy thoải mái và bình an hơn trong cuộc sống chứ chị không đo lường thành công của chị bằng cái chuyện là chị có bao nhiêu tiền chị có mấy ngôi nhà chị đang đi xe ô tô thương hiệu gì trước giờ đấy không phải là cái cách mà chị đo lường thành công của chị và chị đo lường bằng cái bằng những cái gì mà chị mang lại cho xã hội, mang lại cho cuộc sống. Thì đấy là cái cái cột mốc của chị. Còn nói về cột mốc 30, chị muốn 30 tuổi chị có ít nhất một đứa con. Đấy là cái thứ mà chị vẫn đang mong muốn bởi vì chị uh, mọi người thì nói là um, có con sớm hay có con muộn đó chị nghĩ có con sớm có con muộn thì là tùy thuộc vào mỗi người. Còn bản thân chị vì sao chị muốn có con? Ờ, bởi vì thứ nhất là chị rất là yêu trẻ con và thứ hai là chị cũng mong muốn là mình có thể cùng con để mà tạo nên một cái thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người mà đặc biệt là thế giới về mặt tinh thần và chị muốn có con ở thời điểm này bởi vì chị thấy là cái cái khoảng cách của hai thế hệ ấy, <laughs> lâu nữa nó hơi xa <laughs> hay là chị thấy là chị hơi hơi khó để kiểu như là catch up với các bạn <laughs> Gen Z rồi có có những cái khoảng không gian là chị thấy chị không hiểu là mấy đứa đang nói cái gì rồi này <laughs> chị bảo thôi phải có nhanh nhanh lên để mà để mà còn được làm bạn với con ấy tại vì bố mẹ thì không phải là bạn với chị rất tiếc là như thế mà chị nghĩ là thời ngày xưa thì cũng khó mà chị thì lại rất muốn có thể làm bạn với con nên là chị muốn thu thu ngắn cái khoảng cách để lại và có một cái nữa là chị muốn là ví dụ như chị có thể tham gia cùng với con trong rất là nhiều hoạt động khác nhau thể thao văn hóa xã hội thì mình trẻ một tí thì mình có nhiều sức hơn và mình có nhiều sự dẻo dai hơn ấy thì đấy là cột mốc 30 của chị và cột mốc 30 trước 30 của chị thì chị muốn là chị có hai cái điều ước một là chị nghĩ là chị muốn đi được năm châu trước khi chị 30 tuổi chị đi được ba châu rồi còn hai châu nữa thôi chị nghĩ là có khả năng và có một cái nữa là chị muốn dắt mẹ chị đi chơi ý là đi nước ngoài tại vì mẹ chị chưa bao giờ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam cả thì đấy là đấy đấy là hai cái ba cái thứ mà chị muốn làm trước năm 30 tuổi còn sau đấy nữa thì chị nghĩ là chị muốn có một cái công ty riêng của chị mà làm thực sự gọi là giúp đỡ mọi người đặc biệt là người Việt ở nước ngoài có thể ờ, có thêm thời gian để hiểu bản thân và yêu bản thân hơn đó thì đấy là một chút về những cái thứ mà chị đang hy vọng đạt ừ. được vậy thì em muốn hỏi là du học có phải là tiền đề để mở ra cho chị những cái kế hoạch cao hơn xa hơn không chị vì em nhận thấy là trước khi mọi người đi du học thì mọi người sẽ chỉ nghĩ đến là à, mình có chọn một trường đại học và mình có một công việc thôi à, còn sau khi mình đã học xong thì chắc là mọi người sẽ hướng, ừm, đi khác nhau, mục tiêu cũng sẽ ừ. thay đổi dần. Thì đối với chị, du học có ý nghĩa như thế ừ. nào với hành trình của chị? À, nó có thay đổi góc nhìn của chị về cuộc sống nhiều không chị? Ừm. Chị nghĩ là có thay đổi đấy. Nhưng mà không phải là quá nhiều ý là nó nó thay đổi về cái mặt tư duy của mình, nó thay đổi về cái cách mà mình nhìn nhận cuộc sống. Rồi khi mà chị ở bên này thì chị nhìn thấy cái sự khác biệt rất là lớn giữa Việt Nam và Đức chẳng hạn hay là những cái nước khác thì nó có cái sự khác biệt về mặt văn hóa đấy. Còn về cái chuyện mục tiêu, đương nhiên mục tiêu có thay đổi. Chỉ có những cái mục tiêu mà chị chưa bao giờ thay đổi từ năm chị học cấp 3 cho đến bây giờ. Chị chưa kể ra tại vì chị thấy chị chưa đủ khả năng để thực hiện được nó. Nhưng mà có những cái mục tiêu thì không thay đổi nhưng mà cái khoảng thời gian du học là cái khoảng thời gian chị nghĩ là nó dạy cho chị thực sự chị là ai và thực sự chị có những cái khả năng gì trong cuộc sống và chị có giúp được ai không và cái độ gọi là kiên cường của chị nó cao đến mức như thế nào và thứ hai nữa là chị thấy là mình mình lớn hơn rất là nhiều và mình cảm thấy là mình mình rất là nhỏ bé và chị chị luôn đặt những cái giá trị về mặt tinh thần nó lớn hơn những cái giá trị về mặt vật chất và chị chị nghĩ là cuộc sống bây giờ càng phát triển có nhiều tiền thì cũng chưa chắc là mình có được nhiều sự tôn trọng của mọi người ấy. Vậy ngày ngày xưa chị nhớ là chị có một ai đấy chị hỏi là có bao nhiêu tiền để đổi lại được sự tôn trọng và kính nể từ mọi người đối với mình đấy là một cái câu hỏi mà rất là khó để mà định lượng thì cái đấy là cái mà chưa bao thay đổi trong lòng của chị và nhưng mà chị nghĩ là khả năng chị là một người suy nghĩ nhiều nên là cái kế hoạch của chị không thay đổi nhiều nhưng mà có những cái có những cái bước nhỏ nhỏ thì mình phải thay đổi để mà mình mình thích ứng với cái môi trường ở bên này và chị có một cái kim chỉ nam luôn luôn chị đi theo là những cái giá trị những cái um, về mặt tinh thần mình có thể mang lại cho mọi người như thế nào những cái năng lượng tích cực mà mình sẽ mang lại ra sao và mọi người có cảm thấy là thoải mái với những cái đấy không mọi người có phải lao mình ra để đạt được những cái thứ đấy không thì đấy là cái thứ chưa bao giờ thay đổi còn chị thấy con người chị thay đổi là chị cứng rắn hơn ngày xưa và chị cũng thả lỏng hơn ngày xưa ngày xưa hồi bé thì mình là kiểu mình nhất thiết là mình phải làm cho bằng được mình không cần biết là như thế nào lúc nào mình cũng rất là cứng rắn lúc nào mình cũng kiểu gào thét ầm mỹ lên <laughs> để mà mình đạt được những cái thứ mình mong muốn đúng không còn bây giờ chị cũng thả lỏng hơn và nhiều khi là chị không có phản kháng lại khi mà mọi người nói nhưng mà thay vào đấy là chị sẽ làm chị sẽ tập trung vào cuộc sống của chị nhiều hơn là chị để ý xem là à người này người ta đang thích mình người, người kia người ta đang ghét mình thì mình phải làm thế nào thế kia để mà hòa hợp của cả hai bên bây giờ chị thấy là không cần thiết chị cũng không cần phải có quá nhiều bạn nhưng mà những cái người mà chị đã quyết định làm bạn rồi thì nó sẽ là những mối quan hệ mà rất là thân thiết chị sẽ gắn bó với nó vì chị nhiều khi chị nghĩ là có nhiều bạn mà chẳng có thời gian cho ai ấy thì nó cũng chả để làm gì cả bởi vì giống kiểu chị có khoảng mấy nghìn bạn trên Facebook nhưng mà đâu có phải là chị nói chuyện với tất cả những người đấy ở bên Đức thì chị sẽ có khoảng năm sáu người bạn thôi nhưng mà chị rất là happy những cái đấy năm sáu người bạn chị còn chả gặp được hết chúng nó trong một tháng nữa là <laughs> là có nhiều hơn thì đấy là về mặt bạn bè của chị khác ngày xưa là chị rất là quảng giao rất là đi kết nối với mọi người bây giờ là chị tập trung vào vào vào bản thân chị và những cái thứ mà chị mong muốn về mặt lâu dài ngày xưa là short term còn bây giờ là long term đấy cái đấy là chị thấy khác rất là nhiều khi mà chị so sánh thì à, em nghĩ là sẽ nên với nội dung à, thì ờ, chị có thể chọn ra một vài cái so sánh mà chị um, có thể làm thành lời khuyên dành cho các bạn đang chuẩn bị hoặc là vừa mới đi du học không ạ? À? Tại vì nãy giờ em cũng thấy nội dung chia sẻ có một vài thứ mà các bạn du học sinh à, hoặc là chuẩn bị du học nên biết. Ừ. Đối với các bạn du học sinh nhưng mà thì chị thấy là khi mà các bạn đi du học ấy thì cái đầu tiên mà chị nói đấy là dấn thân các bạn đang dấn thân vào một cái nền văn hóa mới dấn thân vào một cuộc sống mới thì lúc đấy các bạn phải thả lỏng ra một tí tại vì nhiều khi chưa chắc những cái mới đã đúng nhá nhưng chưa chắc những cái cũ đã đúng có nghĩa là mình phải tùy vào cái hoàn cảnh ấy để mà mình linh hoạt mình biết là cái gì là đúng cái gì là sai và các bạn phải có một cái giống như kiểu là một cái để mỗi khi mình lạc đường mình có thể mình tìm về ấy. giống như chị là chị có một cái giá trị của chị là giá trị về mặt tinh thần đúng không giúp được bao nhiêu người chị cảm thấy bao nhiêu người có cuộc sống hạnh phúc hơn thì đấy là cái giá trị cốt lõi của chị thì các bạn nên thử nghĩ xem với bản thân các bạn đâu là cái điều mà không bao giờ có thể thay đổi đúng không những cái thứ khác có thể thay đổi nhưng cái, cái một một cái thứ gì đấy không bao giờ có thể thay đổi thì các bạn tập trung vào cái việc đấy để khi mà mình lạc lối ấy khi mà mình phải đứng giữa rất là nhiều lựa chọn ấy thì mình phải có một cái để mình bám víu vào và cái chuyện mà đi du học là cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu mình tự lập nhiều hơn mình nhìn nhận mọi thứ nó lớn hơn mình không mình không chê cái cuộc sống hiện tại của mình quá à, không chê cái cuộc sống quá khứ của mình quá nhiều mà mình cũng không không khen quá nhiều cái cuộc sống mới tại vì mình cũng chưa hiểu được hoàn toàn ấy nhưng mà mình cứ mở ra cái cơ hội nó đến thì nó sẽ đến còn nếu mà nó không đến mà mình có cố rất nhiều rồi thì mình nên tìm những cái hướng khác đấy là cái thứ mà mà mà chị luôn nghĩ kiểu mình mình không nhất thiết là mình phải gò bó bản thân ấy và có một cái nữa là các bạn hãy tự tin là chính mình đi vì chị nghĩ là khi mà các bạn đặt chân ra được nước ngoài là các bạn đã nỗ lực rất là nhiều nhiều hơn và các bạn có một phần nhỏ may mắn hơn với những người khác rồi phải tự tin vào chính mình học cách là động viên bản thân có những cái câu nói cho bản thân là mình đang làm rất là tốt mình đang đi đúng cái con đường mà mình mong muốn mình đang đi theo cái giá trị mà từ trước đến nay mình vẫn luôn muốn hướng đến thì chị thấy đấy là những cái thứ quan trọng còn những cái thứ khác thì các bạn cứ để cuộc sống học dạy các bạn chị không thể nói được hết với các bạn nhưng mà cứ để mình thả lỏng ra và mình tìm cái giá trị để mà mỗi lúc mà mình lạc lối thì mình mình có cái mình bám vào tại vì chị nghĩ là đi du học là có rất nhiều khoảng thời gian mình bị rơi vào vô định ấy. mình không biết tương lai mình sẽ như thế nào mình sẽ không biết là liệu mình có thể tồn tại được trong khoảng 2 3 tháng nữa hay không chị cũng đã từng rơi vào những cái khoảng như thế rồi nên là mình phải tập trung vào bản thân mình chứ còn người khác thì nhiều khi bố mẹ chẳng ở đấy đâu bạn bè chẳng ở đấy đâu chỉ là một mình mình thôi đó đấy là một cái mà chị khuyên các bạn là cứ dấn thân đi và cứ để cho mọi thứ nó đến vậy thì à, em muốn hỏi là hiện tại trong thời điểm hiện tại thì chị có đang hạnh phúc với những cái giá trị mà chị đang có được không chị? Ồ, chị ừ, chị cảm thấy rất là vui và hạnh phúc với những cái những cái thứ mà chị đang làm được. Ngày xưa chị nghĩ là chị phải hoàn thành mọi thứ rất là xuất sắc làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn kiểu rất xuất sắc mà nhiều khi còn xuất sắc hơn những cái gì mình có thể làm kiểu chị là perfectionist mà người cầu toàn mà nhưng bây giờ chị thấy là ít nhất là chị đã làm và ít nhất là chị dành hết thời gian tâm huyết của chị và công sức của chị vào những cái sản phẩm vào những cái thứ mà chị muốn truyền đạt với mọi người và chị thấy như thế là cũng cũng đã đủ rồi chị đã rất là cố gắng rồi chị thấy rất là vui và từ những cái đấy thì chị có thêm cái ý tưởng mới và mình làm ra được thêm cái ý tưởng mới đây cũng là một cái duyên mà chị em mình được gặp nhau và em à, là một phần trong cái dự án của chị rất là vui vì làm việc với em và hôm nay thì lại được em à, trò chuyện và gọi là phỏng vấn đi đó thì đấy là một cái thứ mà chị rất là vui chị cũng được gặp rất là nhiều người và cái đấy nó nó nó giống như kiểu một cái liều thuốc mà tinh thần cho chị ấy là chị đang đi đúng hướng và chị đang cảm thấy rất là vui và thấy đủ với những cái gì chị đang có ừ. sẵn thì à, nhắc đến những cái ý tưởng mới chị có thể bật mí một xíu tiết lộ một xíu những cái dự định những cái ý tưởng mới mà chị đang ấp ủ à, là sẽ về vấn đề gì được không chị ừ, ừ, ừ xíu xíu thì à, đây sẽ là cái tập cuối cùng của mùa 1 của du học chữa lành và chị sẽ làm tiếp mùa 2 của du học chữa lành chắc là sẽ ra mắt vào khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 2023 thì mọi người hãy đón chờ và cái chị nghĩ là chủ đề tiếp theo sẽ khá là thú vị và mọi người rất là thích chị sẽ làm chủ đề về tình yêu và cụ thể là chủ đề <laughs> tình yêu như thế nào thì chắc là khi nào mà <laughs> ra mắt thì mọi người sẽ biết nhưng mà chị nghĩ là có rất là nhiều cái thứ liên quan đến tình yêu mình có thể khai thác được đó tình yêu thì không chỉ là tình yêu đôi lứa tình yêu với bản thân tình yêu với xã hội <laughs> với đất nước với bạn bè và kể cả với công việc của mình thì mình sẽ chờ xem là cái thứ tình yêu mà chị sẽ làm là gì và chị nghĩ là tình yêu cũng là một cái thứ để giúp cho mình có thể chữa lành được các bạn đang nghe podcast này thì nhớ là theo dõi tiếp tục nha để khi nào mà cái id ký tưởng đó được lên sóng thì các bạn sẽ được cập nhật ngay ừ. vì là lúc đầu em không có hỏi chị là hãy giới thiệu một chút về bản thân à, vì em muốn thử thách chị hằng một xíu là à, chị có thể giới thiệu bản thân bằng cái cách mà trước khi chị đi du học cho em một cái version mà trước khi chị đi du học á khoảng thời gian chị 22 23 tuổi và một version khi chị giới thiệu bản thân chị ở thời điểm hiện tại à ừ cái này hay chị chưa nghĩ ra cho em xin version của chị Hằng năm 22 23 tuổi thì sẽ giới thiệu bản thân mình như thế nào trước đi ha. Ừ. Chị nghĩ là năm 22 23 tuổi thì lúc đấy là chị um, cái thời điểm cuối cùng mà chị rồi Việt Nam lúc đấy là chị đang làm trợ lý giám đốc không liên quan gì luôn thì chắc là chị sẽ giới thiệu với bản thân là ờ, sẽ thử nhá Ờm, chào tất cả mọi người, mình là Hằng, năm nay mình 22 tuổi và mình mới tốt nghiệp trường Bưu chính Viễn thông. Hiện tại thì mình đang làm ờ, trợ lý cho một ờ, anh ờ, giám đốc của trung tâm du học tiếng Anh ở Việt Nam. Xin phép là không được nói tên ra tại vì mình cũng nghỉ <laughs> lâu rồi. Nhưng mà đấy là một một cái trung tâm mà khá là nổi ở thời điểm hiện tại. Và mình ờ, rất là vui và mình mình cảm thấy là mình đang ờ, trong cái quá trình gọi là tìm hiểu bản thân và mình đang rất là mong chờ có những điều mới xảy ra trong cuộc sống đấy, đấy sẽ chắc là, là điểm 22 tuổi 22 tuổi còn nhiều uh, nhiều thứ mông lung hay chị ờ còn nhiều thứ mông lung ờ tại kiểu không biết là mình mình sẽ như thế nào ấy à, lúc đấy chị nghĩ lúc đấy chị chỉ là tìm kiếm cơ hội thôi có cơ hội gì đấy là mình sẽ thử hết kiểu em cảm giác cái giới thiệu bản thân này à, là ghép nối của nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chị hơn là giới thiệu bản ừ. thân mình là ai vậy thì ừ, trong thời điểm hiện tại chị có thể có thể giới thiệu một lần nữa cho các bạn đang nghe podcast du học chữa lành này chị là ai và đang làm công việc gì được không ạ à? ừ ờ, xin chào tất cả mọi người chị là hằng hiện tại chị đang sinh sống và làm việc ở đức Ờ, để nói về bản thân chị thì chị hay nói là chị là một công dân toàn cầu, tại vì chị chị rất là mong muốn mình có thể trải nghiệm được nhiều nền văn hóa. Chị cũng đã từng sống ở nhiều quốc gia khác nhau và chị đã trải nghiệm rất là nhiều thứ rất là vui. Và về công việc của chị thì chỉ đơn giản chị là một cái người mà giúp cho mọi người có thêm cơ hội để được kết nối với bản thân và để hiểu thêm về bản thân mình trước khi mà mình kết nối với thế giới thì đấy là một chút về bản thân chị ở thời điểm hiện tại đó và chị làm việc chủ yếu với cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài mà thông qua coaching là cái mà chị vẫn đang yêu thích từ xưa đến giờ và chị cũng là host của podcast du học chữa lành <laughs> cảm giác khác nhiều đúng không chị à, không biết là ừ. mọi người có cảm thấy sự khác biệt không nhưng mà riêng bản thân em thì em thấy là trong thời điểm hiện tại thì cái cách mà chị nói về bản thân uh, nó sẽ mang nhiều kế hoạch và dự định của chị hơn là năm chị 22 23 tuổi. Um, thì hy vọng là các bạn đang lắng nghe cái podcast này có thể cảm nhận được trong thời điểm hiện tại mình là ai và có thể có thêm một chút động lực um, kiểu như là hy vọng về một cái version của mình ở tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn à, sẽ có nhiều dự định nhiều cái thứ mà các bạn sẽ làm được ở tương lai nhất là những bạn đang chuẩn bị đi du học nè à, thì chắc là để kết lại cái podcast này à, thì chị hằng có gì để gửi gắm không ạ à? tại vì đây cũng ừ. là tập cuối rồi ồ oh, rất là cảm ơn ờ, đầu tiên là cảm ơn kiều đã dành thời gian để mà <laughs> nghiên cứu một chút về chị và đặt cái câu hỏi cho chị Ờ, thứ hai là chị rất là muốn cảm ờ, mình mình rất là muốn cảm ơn tất cả các bạn, à, khán thính giả hay là các cô chú, anh chị đã lắng nghe và chia sẻ cái thông tin của Du học chữa lành. Hy vọng là tất cả mọi người có thể hiểu thêm một phần về cuộc sống của người Việt ở nước ngoài để mà mình có thể chia sẻ thêm để mà cùng giúp cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và an nhiên hơn là một cuộc sống nhiều vật chất. <laughs> Ờ, với cả là mình cũng hy vọng là các bạn đã có những khoảng thời gian thú vị cùng với Du học chữa lành và rất là mong chờ cái sự phản hồi của tất cả các bạn cho mùa 1 và cũng như là hẹn gặp lại tất cả các bạn vào mùa 2 của Du học chữa lành. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast tới giờ này ha. À, và chắc là lần sau thì mọi người sẽ được quay trở lại với host hàng Trần. Tại vì host Thanh Kiều cảm thấy nhiệm vụ này quá là khó khăn đi à, và mình thích hợp để làm người behind the scenes hơn mọi người ơi <laughs> không sao em đã làm rất tốt mà cảm ơn em cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người sớm nhất tạm biệt tạm biệt bye bye mọi người các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như facebook youtube instagram apple podcast và spotify mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.